Ok thì uh, hello anh em thì hôm nay uh, à, Cường sẽ làm một video gửi tới anh em về cái bộ môn uh, tài xỉu bịp của năm 2020 này thì uh, anh em nhìn trên màn hình đây thì bên Cường có cung cấp tất cả các loại nắp đó thì bên Cường cực kỳ có cung nắp uh, 3D rất là đẹp nha anh em đó thì uh, có một xị nắp sơn đầy đủ dĩa hạt bên Cường đều cung cấp đầy đủ cho anh em chơi về tài xỉu bịp đó anh em thích kích cỡ nào đều có bên cơ sở Cường đều có tất, tất cả cho anh em và bên cường cũng cung, cung cấp bầu cua bài bạc nói chung là rất là nhiều thứ để cho anh em uh, sử dụng và anh em chơi thì anh em cứ liên hệ số điện thoại 0898 543 11 để được cường tư vấn hoặc là muốn hỏi cái gì đó cứ liên hệ số điện thoại nha anh em thì hôm nay cường gửi cái, cái video này gửi tới anh em về cái bộ môn tài xỉu đó là hộp 62 đó hộp 62 là tuy như thế nào đó thì bây giờ cường sẽ thử và test cho anh em xem là cái bộ hộp 62 nó như thế nào thì uh, cái bộ hộp 62 này dành cho anh em làm cái ít tiền có nghĩa là làm cái nhẹ cái sòng nhỏ sòng bình thường anh em chơi gia đình hoặc là anh em chơi nếu bây giờ chơi uh, nhuần nhuyễn quá những anh em là đã đã va chạm nhiều về tài xỉu rồi á thì anh em cũng nhìn sơ cái video này thì anh em cũng biết có thể chơi được hay không đó là tùy anh em cách lựa chọn của anh em thôi thì uh, cường cũng uh, chúc anh em năm 2020 này thành công về cái bộ nâng tài xỉu nha anh em thì uh, mình sẽ test và thử cho anh em thì cái bộ số 2 này nó được thử đèn đèn à, trong nha anh em nhưng mà không thử 500 đó thì thử 500 nó sẽ hit thì bây giờ hộp này là hộp có tan và dĩa cũng có tan nha anh em nó có 500 hit nè anh em đó anh em thấy chưa và hộp đây là hai hộp chợ thì tôi sẽ thử hộp chợ cho anh em luôn nha anh em đây là chợ nè nó trong luôn nha anh em anh em thấy hộp chợ nó trong không đó tôi sẽ thử qua hộp có tan nó cũng trong nha nhưng mà không thử 500 nha anh em đó hộp thì không thử được không không được thử 500 nha đó được thử đèn là vô tư luôn nhưng không được thử 500 thôi anh em đó thử 500 nó sẽ hit đó dĩa cũng vậy nha anh em dĩa nó cũng hít để anh em vào xong á anh em chỉ cầm một cái dĩa và một cái hạt anh em lòn vào để anh em chơi thôi đó thì bây giờ mình sẽ thử và test cho anh em 62 là như thế nào chơi 62 là như thế nào thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em ví dụ như bây giờ nó là cái 4 và cái 3 đi với lại cái 6 436 anh em nhìn nhá 436 hiện tại nó là về tài 13 nút đúng không anh em thì anh em làm cách nào để cho nó về xỉu lại thì bây giờ cần sẽ úp cái nắp lại và cần sẽ làm cho anh em và nắp lên nắp sang chánh nha anh em nha nắp sang chánh nắp 3D thì bây giờ cần sẽ chỉ cho anh em cách chơi làm như thế nào để cho nó về cái nhị đây là hộp 62 thì sao bây giờ sẽ để nắp lại và muốn nó về nhị thì một cách đơn giản khi anh em khui nắp đúng không đó anh em nhìn nè dở nè nó về cái nhị đúng không anh em bây giờ nó là hai ba bốn rồi đúng không đó thì bây giờ mình sẽ sóc nè cho anh em nha sóc cho anh em một chén hai chén cho anh em xem nha đó thì bây giờ á mình sẽ dở cho anh em xem luôn bây giờ mình sẽ dở cho anh em này đó hiện tại nó là 11 nút đúng không anh em cái lục này đúng không thế bây giờ 11 nút mình muốn nó về cái nhị hồi là hột 62 thì bây giờ mình muốn nó về cái nhị thì làm cách nào đó bây giờ nó muốn nó về xỉu này hiện tại đang là tài này, mình sẽ để nó về xỉu nha anh em nhẹ nhàng về xỉu này đúng không có phải là ăn được không em khi người ta đặt tài nhiều quá mình sẽ đưa nó về xỉu còn khi người ta đặt xỉu nhiều quá dở luôn đúng không anh em dở luôn ừ. làm cách nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để được Cường tư vấn và chỉ anh em cách chơi về tài xỉu bịp của năm 2020 này và cái bộ hột 62 này cực kỳ mới cực kỳ hot bên Cường luôn nha anh em muốn biết cách chơi như thế nào và xử lý như thế nào liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được Cường tư vấn và chỉ anh em cách chơi nha anh em thì bây giờ cũng như vậy thôi nếu như ta đặt tài thì anh em làm như thế nào để về xỉu đó và nếu như ta đẹp xỉu dở ăn luôn nha anh em bây giờ ví dụ như anh em đặt xỉu đi cường sẽ dở ăn luôn anh em đó thì bây giờ chén này bị phản chén này bản mình bỏ thôi anh em đúng không phản thì mình bỏ xỉu thì mình ăn rồi đúng không xỉu là bây giờ tài mình ăn rồi đúng không đó, chén này nó bị bị bị phản thì mình bỏ thôi nha anh em đó như chén này anh em nhìn nè hiện tại nó đang là tài đúng không anh em 436 đúng không để nắp lại nè thì bây giờ mình nói với anh em như thế này khi người ta đặt tài nhiều quá đúng không bây giờ anh em biết chắc trong này hiện tại nó đang là tài rồi đúng không thì giờ mình muốn làm cách nào nó bị xỉu để mình ăn cái tài cái tài của người ta đúng không thì một cái đơn giản thôi anh em nhìn cường nha hiện tại nó là tài này một cái đơn giản của anh em thôi bây giờ sẽ dở ra nó sẽ là hai ba bốn tôi nói với anh em vậy dở ra nó sẽ bị xỉu nha chín nút đúng không anh em đó thì anh em xem video đó anh em thấy cách thức cường làm rất nhẹ nhàng rất đơn giản mà là hiệu quả đúng không anh em tỷ lệ ăn của anh em là 7 đến 80 phần trăm là anh em ăn rồi đó nhưng mà muốn biết thông rõ hơn làm cách nào để xử lý như về từ 6 và về 2 được thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 gặp Cường Cường sẽ tư vấn cho anh em hoặc là anh em rảnh rỗi đi giao lưu lên uống ly cà phê cà pháo Cường sẽ chỉ anh em cách chơi và giới thiệu anh nhiều cái sản phẩm để anh em chơi nữa chứ không phải riêng về cái tài xỉu 62 là lo nha anh em chẳng qua đây là cái bộ mới nhất của cường mới làm ra đó để cho anh em chuyên làm cái những cái làm cái ờ, như đám ma nè làm cái ờ, ở ờ, đám dỗ hay đám cưới đám đồ nói chung là những cái sòng nhỏ đó, để cho anh em chơi đó thì anh em xem video thì thấy hay thì nhớ cái đăng ký kênh đó, để cho cường một like một cái chia sẻ một cái bình luận nha anh em để cường có cái động lực làm nhiều video mới nhất cho anh em để gửi tới anh em đó thì chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn và là làm ăn buôn may bán đắt nha anh em rồi xin chào anh em hẹn anh em ờ, gặp lại video tiếp theo